của tôi vì dân anh ba tiên sông người dù đồng quê có dòng sông miền tây đất phù xa quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng nơi sông chân làng bến ai cũng biết nổi danh miệt vườn anh ba phía miền tây nơi khu gia nâu đẹp trai mà dẹp con là bao đất nước nhất ngày mẹ tần anh là phi sống lâu nay chờ chờ mà đang trước chấp bắt tận bao bé bán người nơi xứ xa về đây ai cũng nhớ từng đẹp miền tây anh bao nhớ tôi vì dân anh đã chia dọc đời dù đồng quê hương có dòng sông miền tây dùng đất phù sa quanh năm mưa nhau nhau ngang bên hồ đông nơi sớm trên là bờ ai cũng biết nơi dân biệt vườn anh ta thì miền tây nước da nông đẹp trai mà dễ muốn làm bao tốt Dùng gió lâu nay đời giờ mà đau chúa chấp vọng Thả đau kém mắt người Nơi xứ xa về đây ai cũng nhớ Tình đẹp miền bay anh mắt Nhà mai đi nghèo đi nghèo nhưng nhà trắng son Đồng tâm vui tích nhớ đến những chẳng đêm rồi tiếp theo đi